Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem phim. trả thôi mình làm cho hết triệu mấy ờ, thế mình vẫn lấy tiền không ạ không bớt nhất được cả còn miếng không còn miếng? không tưởng còn quay anh trai vâng tí nữa à?

đứa gái đâu rồi nhỉ ờ đứa bằng tuổi lương ấy chín sao chín mấy chín năm làng mình giờ giờ nhiều ông lái taxi ờ, đi dạy phết này nhỉ dạy dậy lái à ờ bây giờ dịch này đéo đéo khách mỗi buổi mấy chục nhỉ hai trăm hai trăm một tiếng đấy anh học ở ngoài kia chúng nó đã tính ờ, tính nó rơi khoảng được 300 nghìn tiếng rồi. Tôi vào cao nước đi tâm. Vào đây. 200 một tiếng dạ. hả à? đâu nó dậy luôn đi có cái nào bổ bổ túc cho những ông mà mà muốn học mà muốn học lái này cho ra cái đường này này 200 nghìn một tiếng ông ờ, Hồng gì ở làng mình này ở trên xóm trên này gần nhà Hùng này bia đâu ờ, hôm qua ấy uống ờ, lắm à ừ. thế em bảo là bia có máu à? không chát chát không chát uống đun không. nhạt thì chát gì nhà ờ, không còn cây mía đâu ừ. không ông đang lấy đâu uống trước uống một thời gian chán bô là rách luôn à, anh ấy ờ, lại lắp à <laughs> Một gì cũng uống nhau uống này nó mát mà anh phải uống cho đẻ cơ à? nhưng mà nó có tác dụng gì tốt tốt 嗯。